các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về đề minh họa toán văn anh dành cho cho học sinh trung học phổ thông năm 2022 mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo đã ra công bố mới nhất về đề minh họa này nha và các bạn thấy đầu video là gì không là đó là hiệu ứng của à, con hạt đó là ban đến à, ước mơ và tuyệt và niềm khao khát à, vương để hạnh phúc tương lai là mong cho các bạn có thể đạt được được điểm, điểm số mà kỳ thi mà mong muốn của các bạn trong kỳ thi sắp tới nha và mình cũng thế mình cũng giống các bạn thôi rồi bây giờ mình không đi thêm đọc mình vô vấn đề chính nha đầu tiên thì chúng ta đến với môn toán á toán thì chúng ta sẽ có vấn đề minh họa và đề minh họa là mình sẽ không có giải nha mình chỉ chỉ lướt qua đề minh họa cho các bạn xem thôi đề minh họa đây đầu, đầu tiên thì các bạn đi với số phức nè số phức á rồi rồi các bạn đi với lại đi là là số phức là mô đun nè sau có sẽ mình sẽ làm vào về video sẽ ôn tập nữa mà ôn tập về toán nữa thì cái mà nhìn đề sơ qua cũng có thấy mấy cộng dễ điểm cực trị thì mình chỉ cần đếm thôi đếm nó có tổng số cực tiểu và cực đại còn à, với là tập xác định thì mình mình phải tìm ra điều kiện tập xác định là gì có thể là nguyên không nguyên hoặc là nguyên âm nó có ba điều kiện đó mình phải biết được ba điều kiện đó là mình làm được nhìn qua thì cái cái câu mình bỏ thì cũng dễ thôi fx cộng gx x sẽ bằng gì thôi là ba cộng cộng ba cộng tiêu trừ hai thì bằng à, một thôi là câu c cũng gì cũng đơn giản mình sẽ không giải đâu nha đây là sang công tra tiếp xe thì mình mình thấy được á, là đầu tiên mình sẽ tìm được tính được à, vector hai vector là ô trừ v nè dễ còn à, à còn cái mình nhìn đồ thị thì mình biết á, là nó là đường cong hoặc đường hình đường bên đó là mình sẽ nhìn là biết nó có hai hai tiệm cận thì mình sẽ loại được là bảng A này và đáp án D này mình chỉ loại đáp án C thôi chỉ được một cái C thôi của B á, là nó không có liên quan vì câu B là đồ thị của nó là khác à, mình nhìn được qua đây thì mình thấy được á, mình sẽ phải học thuộc công thức công thức V của khối lăng trụ khối lăng trụ khác khối chóp nha không được khối lăng trụ rồi mình sẽ làm cái bài toán về nhìn bản đồ biến thiên và mình sẽ đọc biến ở đâu đây đọc biến là những chỗ có dấu cộng và nghịch biến là những chỗ có dấu trừ như đồng biến từ trừ 2 đến 0 nè đồng biến từ 2 đến dương vô cùng các bạn chọn cho khoảng đó thôi rồi bạn sẽ phải học được một công thức ờ, thức ờ, tính được diện ờ, diện tích trong hệ thức xung quanh đó kiểu như là đầu năm cuối năm lớp 12 luôn á mình phải học được công thức đó luôn <coughs> và mình đang bị bệnh bị sốt nè nên uh, có mấy chỗ mình nói không có rõ lắm nha đang sốt mà không biết uh, như thế nào đây mà chắc không bị F0 đâu mình chỉ bên thôi rồi bây giờ nhìn qua con này thì mình á khi à, F á, à, tích phân đi từ 2 đến đến, đến 5 fx dx bằng 2 thì khi nó hỏi là hỏi là tích phân từ 2 đến là 3 fx bằng bao nhiêu thì 3 nhân cho 26 thôi thì là cô 25 và cô A này là mình chỉ cần suy luận lên một xíu là sao rồi rồi mình là trên đoạn là 1 đến 5 thì hàm số y sẽ bằng x cộng cho 4 phần x đây cái chỉ dẫn nhất tại điểm gì á, là mình sẽ bấm shift sau shift sau của nó là không bấm mod mod 7 một, một là shift sau hai là mod 7 mod 7 thì các bạn nhập á, là x cộng cho 4 phần x rồi xong rồi các bạn bấm bằng bằng nó ra số bắt đầu từ bao nhiêu số tác đó các bạn ủng số 1 bấm bằng xong rồi nó ra n bao nhiêu bấm số, bấm số 5 bằng và bằng nó ra kết quả là số lớn nhất thôi à, với số lớn nhất các bạn chọn tìm theo tùy để cho nha nữa nha vì vấn đề này qua trang này chúng ta sẽ thấy được á ta tự cho mình tới số thêm số phức nữa kìa số phức nó tính là phần ảo là bao nhiêu phần là thật là bao nhiêu rồi mình sẽ tính theo câu là hình hình thì nó khó hơn một tí là tí là nó tính đi mình các bạn phải đi tìm góc giữa đường thẳng nó hạng a à, phải sẽ phải là b d là bằng bao nhiêu đó bao nhiêu độ đó nó khó hơn tí chỗ này thôi còn, ờ, còn cái d là hàm, hàm số nghịch biến á, trên r á, các bạn loại số chẵn các bạn giữ là số lẻ các bạn loại số dương các bạn giữ là số âm loại câu d đầu tiên là loại số chẵn là loại số loại câu b này giữ là câu c và câu a của c thôi tìm biến trên r các bạn sẽ chọn một câu trong hai đó và tùy theo đề đó Rồi qua hình này thì các bạn uh, giải như hình này cho mình thì lên được thẳng BC của phương trình là bạn phải lấy điểm B trừ cho điểm C nó ra được tọa độ nhiêu đó rồi các bạn uh, lấy lấy x đó các bạn có công thức lần lượt là x trừ cho x0 chia cho a sẽ bằng y trừ cho y0 chia cho b sẽ bằng bằng bằng c z trừ z0 chia cho c c abc đó là a1 a2 a3 đó công thức đó và abc cứ có thể làm được làm một video về toán được chưa một video về toán để giải bài tập ra chứ đó khó hiểu quá và mình sẽ cố gắng tìm một cái app gì đó để quay mình giải ra ghi trực tiếp chứ mặt ba boy này mình chỉ nói được thôi chứ mình không ghi được về cái phần e, e này của ba boy nó chỉ hỗ trợ là quay thôi quay mới nói thôi chứ thuyết trình thôi chứ không có hỗ trợ để ghi lên để dùng chuột để ghi hay là sao đó nên mình sẽ cố gắng cố gắng tìm cách nha và sang vâng. những những câu 41 đến câu 50 thì càng đi càng càng đi sau càng khó mà thì nó sẽ cho mình những câu hóc múa múa này và có một sao mình cũng có một số câu mình uh, vẫn giải được mà một số câu mình không mình vừa mới học xong chương trình của lớp một môn toán lớp 12 rồi xong môn toán rồi bây giờ chỉ cần giải bài tập thôi nhìn kìa công bột thì mình có thể giải được là một với là một combo hai một ba combo hai combo một bốn hai một ba còn bốn bốn thì mình vẫn chưa hiểu được cái đề đang nói cái gì <laughs> rồi qua qua trình khác nha sang có 45 thì có 50 này thì mình nhìn được qua thì thì có thể có bốn hỏng mới làm được và mình thấy có khó, khó nhất á đó là những câu mà liên quan đến m và những câu mà nó cho mình mình tìm điều kiện như câu 49 đó, nó đi tìm điều kiện bao nhiêu điểm để m trục thuộc trục hành với hoành độ và là số nguyên mà từ m kể được được đến S hai điểm tiếp tuyến vuông vuông góc với D đó nó cho nhiều như thế điều kiện thế thì mình hơi khó xử Rồi, chúng ta sẽ sang môn văn nha. Môn văn thì hôm mình bất ngờ á Lúc đầu á, mình dự đoán á, là nó sẽ ra ra vợ nhạc của Kim Lân. Nhưng ai ngờ nó ra thiệt luôn. Nhưng mà cái này là đề minh họa thôi. Đề minh họa nó sẽ khác với đề gốc À, đề đề ra lúc đó. Vì nó để nó để, để mà cho chúng á, thì đâu chẳng khác gì nó lại cho mình biết đề trước. Mà lại biết đề trước thì ai mà ưu ái như thế không được đâu. Nên à, mình thấy như thế này này mình à, làm về đức và bà cụ tử á, làm video bà cụ tử là làm video đầu tiên mình làm bằng powerpoint luôn rất hơi hơi bị mình hơi ý điểm hơi ý nghĩa luôn và video về đức mắt bà cụ tử một chi tiết là thuật nhỏ của nhà văn kim lân là chi là nhà văn Marcos khi từng nói á, là chi tiết nghệ thuật nhỏ làm nên một nhà văn lớn cũng như thế nè mình làm video đó sẽ mình đã làm về nước mắt bà cụ tử rồi là một người mẹ nghèo nhưng mà cuối cùng thì không thì nó cũng lại ra mình được dự đoán như thế mà nhưng mà đề đề của phổ, phổ sở là mình không biết ra không đoán được nè mình chỉ dự đoán thôi chứ mình không có biết trước là đức là nó cái gì hết mình vẫn ờ, dự đoán là vợ nhạc của Kim Lân nghe không biết nó sẽ ra trong nhân vật nào nhưng mà mình vẫn dự đoán là vợ nhạc của Kim Lân rồi bây giờ mình sẽ vô xem họ đề là đề bằng như thế nào nha à, đầu tiên chúng ta nhìn thấy á đầu tiên á là nó vẫn sẽ cho mình là thơ thơ để mình hỏi là nó là thể thơ nào thể thơ á, là mình đã có nói trong video á và lấy văn 10 điểm không khó về phần uh, đọc hiểu á cái thể thơ có thể thể thơ là một con số chữ một con năm chữ là thơ lục bát nè rồi nào chữ là thơ của ngôn nè rồi có thể là nhiều chữ á, hỗn loạn câu chữ đó có thể là thơ, thơ tự do tùy theo loại thơ mà các bạn cho ra rồi sang câu hai á, là theo qua đã chết sông học được để lại những gì khi về với biển thì các bạn nếu mà theo đoạn chết đó thì các bạn ghi theo đoạn chết thôi nó nói cái gì mình ghi cái đó nó có như một câu này còn cho có ăn điểm để chống liệt nha người ta vẫn ờ, tạo cho mình cơ hội ưu ái chứ không có chèn ép câu số 3 thì người ta hỏi về cái vai trò gì đối với con người Việt Nam thì các bạn có giải thích ra vai trò gì thôi có ba nghĩa nghĩa đen nghĩa bóng và nghĩa sâu xa nghĩa đen nghĩa bóng và bài học rồi có bốn thì các bạn nội dung nội dung thì các bạn đầu tiên là các bạn ghi nghĩa đen nghĩa bóng và bài học các bạn theo ba cái model đó mình vừa cho bằng ghi đừng có ghi thành một cục một ghi và một cục là các bạn không có được điểm tối đa với lại đó sẽ không có hay cho lắm đây này đâu phải rồi đây là phần đọc hiểu à. đó sang phần 2 thì các bạn ghi câu 200 chữ được nghe với lại phần uh, à, giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc theo mình đó là tư tưởng đạo lý đó là tư tưởng đạo lý thì các bạn uh, nếu mà muốn áp điểm sáng tạo các bạn thêm thêm vô giá trị truyền thống của văn học gì đó như là uh, truyền thống văn, văn học của nước Việt Nam của dân tộc Việt Nam luôn À, luôn luôn luôn à. luôn có từ đời cha ông đến đời con cháu sau này nó luôn khắc bả trong tim và luôn bập lên khi có giặc sâm lăng kiểu như vậy đó các bạn có thể sáng tạo ra và các bạn mà nhớ mà nào mà hay á nhớ thì các bạn ghi lại hoặc là giá trị truyền thống văn hóa về trận đạo như là người trải á, là dùng đại nghĩa để thắng hung tàn lấy chiến nhân để thay cùng bạc đó các bạn có thể ghi như vậy đó là giá trị dân đạo của dân tộc Việt Nam vào ờ, sai câu hai á là mình rất là mình thấy bà cụ tử là bà cả là cuối đầu tính lạc bà lão hiểu rồi như là đồng nước bắc bà cụ bà cụ tử người bạn nghèo á thì các bạn phân tích nhưng mà bà cụ tử tư tưởng nhân đạo đó cũng là tư tưởng nhân đạo như là dùng đại diện đã thắng hung tàn của uh, kiên trải vậy được kim lân nên tên đoạn chất tức đây là ý phụ các bạn ghi sau phần nghệ thuật nha các bạn nhớ ghi ý phụ sau đơn nghệ thuật. ghi ý phụ là không phải năm điểm đó, rất là ngon nha để phân loại học sinh các bạn mà ăn được điểm ý phụ nữa các bạn chắc chắn điểm tuyệt đối luôn và nhớ học mấy phần nghệ thuật chắc là nha mình nghệ thuật là tuyệt đối không được sai chữ nào một chữ cũng không vì nghệ thuật là phần trọng tâm phần phần trọng tâm của tác phẩm không được sai rồi chúng ta sẽ sang phần bộ anh văn nha rồi bộ anh các bạn nhìn chưa mình thấy bất lực luôn á các bạn thấy đầu đầu đầu video đó, video mình mới khởi đầu tới bây giờ chưa có video nào về môn anh luôn á bởi vì môn anh mà thấy bất lực và tôi thấy cái chữ thân thương đó, chứ bất lực thực sự luôn á là nhìn đây mình gặp ảnh be be là biết á bất lực <laughs> nhưng mà mình cố gắng nha nếu mà mà không à, đạt được được 6,5 ờ, trong năm học đó thì các bạn không được à, học giỏi đâu nên các bạn khổ 6,5 mà 6,5 không khó đâu chỉ có hiện tại thì các bạn mới bắt đầu gồng mình thì lúc đó nó mới khó hơn mình ôn nhiều môn quá đêm ôn ôn thêm môn pha không đổi nữa nữa ôn nhiều quá data thực sự chỉ cũng được đâu thà giỏi một môn tuyệt đối có hơn là ôm nhiều môn mà không ổn tí nào đây vô với vô lịch nó vô nó cho mình đó là những công thức á, về hiện tại đơn và và hình như là nó xoay quanh như là hiện tại tiếp diễn thôi với là quá khứ đơn thôi nó sẽ quay quanh đây thôi và nó cho mình là ờ, beacon beacon nè beacon of và athol thì nó có thể là cho mình thêm á, là là mình sẽ đi tìm tìm như trong câu á, quen ra trước quen đó là không quên đó đằng sau quên là s v2 s1 đầu tiên là cộng cho v2 ed và sau đó của quen đó là s cộng cho quad word cộng cho bob đơn giản thôi ôi các bạn nhìn này mình hãy cứ ơi sáu bức tượng này Peter có double cho mình một cái bút, còn cũng đa số các bạn à, đầy chuẩn C đúng không đang kiểu thanh kêu. cảm ơn cảm ơn bạn Peter kiểu bất lực luôn các bạn nhưng mà cái này không phải nha cái này là nó không phải câu C là đúng luôn nha đây các bạn cũng tỉnh táo nên mình sốt đây mình, mình chảy mũi rồi mình sẽ và cả ba mình giờ mình biết là kiểu như là cũng so sánh nhất so sánh bằng và so sánh hơn các bạn phải học được học đấy này nha rồi so sánh càng càng nữa càng lúc càng ở sang công trang này thì các bạn sẽ tìm câu đồng nghĩa và trái nghĩa thì mình nhìn thì nó cũng có một câu câu câu thì nó là trái nghĩa thì nó là câu dài nó liên kết câu dài còn đồng đồng đồng nghĩa thì nó cũng gạt tương đối ngắn à, các bạn học a và e, e, ed à. kiểu như ed e, là là sắp xếp sang chơi còn cà phê phượng sữa p hai ed này rồi mình rồi đồng nghĩa trái nghĩa hơn đồng nghĩa trái nghĩa nó ra lung tung lắm nên khó xác định được lắm nên cái này nếu mà bạn không biết thì chỉ dựa vào mấy bạn thôi chứ thực chất là các bạn à, phải cực kỳ giỏi từ vựng các bạn mới làm được sang câu như thế này á à, mình sẽ có hai câu viết lại nè hai câu viết lại thì các bạn nhìn qua wow, nó cũng hai câu hai câu viết lại đó thì các bạn học theo công thức em nhưng mà nó có một một, một trong hai câu này mình có thấy một câu hơi khó này hơi khó nằm ở chỗ thì nó hơi lách léo hai câu nó cũng tương tự nhau á tương tự nhau chỉ có khác mỗi một số chữ thôi để các bạn có thể dễ nhận mặc dù các bạn đã đoán được hết 50 phần trăm rồi rồi chúng ta sẽ với ba câu sửa lỗi à ba câu sửa lỗi thì các bạn à, nhìn lỗi của nó cái là bạn phải tích mắt với lại các bạn phải răng phải lăn đó đó mới làm được rồi rồi mình sẽ sang sang tiếp là bài đọc ôi bài đọc nó xoay quanh cái gì á mình cũng bất lực luôn vậy nhưng mà cái phần phần à, phần hỏi của bài đọc đó quá dài nên mình cắt qua một cái trục trang khác rồi nha là bên này đó đây là bài đọc nó có khác của trang này năm câu rất là năm câu cũng khó đấy rồi nó cũng ra bên dưới này thì các bạn chỉ thêm mà đọc các bạn khoan thôi khoan uh, nói dũng thôi các bạn đầu tiên các bạn chỉ ở điểm đầu thì thường thường cái, cái bạn bột nó hay ra hay nó hay để để cho đó lắm nhưng mà các bạn phải biết mà học học hay không thì nó để ở cuối đó là chủ đề như câu một khi nào cũng hỏi là chủ đề của đoạn đọc đó là gì rồi câu câu này đó nó cũng hỏi cho mình như thế kìa có vẻ bây giờ mình không ngờ cái đề năm nay là cho là nhiều cái chúng đồng nghĩa kiểu vậy kiểu như đồng nghĩa với lại thanh hay là insert gì đó giống nhau vậy nhưng mà thì thôi cái này chỉ làm đề minh họa thôi để sở sẽ không cho đáp án là mình sẽ tự giải ra do mình sẽ không làm video mình giải đâu bởi vì ừ. cái cái này á, chỉ là là đề minh họa thôi còn mình sẽ cho làm một đề luyện mình tham mình luyện còn hơn á, là mình giải cái này á mà các bạn đã muốn giỏi á, bạn luyện thành thạo rồi ra giải mấy đề này mà mấy đề này có mấy câu nó cũng hơi hóc búa chứ không thể không hề, hề đơn giản đâu mấy câu đầu thì dễ chứ mấy cái sau càng đi sau càng khó rồi thôi đề đề là mình sẽ kết thúc ở đây nha Rồi, trên đây là toàn bộ đề minh họa toán văn Anh dành cho học sinh trung học phổ thông năm 2022. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và các bạn các video tham gia trước khi kết thúc video thì mình có cái này muốn đỏ muốn nói á là cái bây giờ nghe cái câu này rất là hay đó là là bắc cực quanh quạnh hiu băng giá nhưng vẫn, vẫn có cuộc sống của cả tim em băng giá sao nở hoa đá cuộc đời anh mình anh nước mắt về đêm lòng anh vết cắt nhiều thêm con tim lệch nhịp nặng im cầu xin gọi lệ dù chỉ một lần thôi em và đây là bài xin một lần bài đề lệ của Kayoga mình thấy mình vừa nghe thấy hay khúc rap này hay quá nếu mà mình rảnh thì mình có thể cover cho các bạn xem nghe sao à, cảm ơn các bạn